thêm tôi tôi không chơi ông được à, đồng yếu thôi tôi mà mạnh thì chơi hết dạ Magic. Okay. ui ui lại có thằng này tên giống anh em anh nè em nè nè lên lên đây coi nè cũng tên đi trang luôn ba chúng mày nuôi chung à nếu mà nếu mà tên biết rồi biết rồi à, thằng này thằng này nuôi chung rồi game này là game đánh ba nè tôi đâu có chồng này bó em mình một game rồi game này là game đánh ba này nha game đánh ba à, anh đang 75 đang 75 75 game Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha Vậy tối stream xong alo em qua nhà Ăn nhà thôi Nhật ơi Em muốn gì em offer với anh Hiếu nha Nói chung thì uh, trước khi dịch thì à, giá gà của anh thì đêm khoảng 4 ngàn 4 ngàn đô 4 ngàn mỹ kim mà bây giờ đang dịch Covid thì à, thôi anh giảm giá 50% còn 2 ngàn mà em cảm giác cái giá ok thì có thể gọi là liên lạc cái số điện thoại cho anh anh chỉ nhận được 5 trăm ông chị ba năm chị chị chị chị chị chị chị rồi gọi điện thoại hotline cho hiểu offer cái công hàng thích công hàng nào cứ offer cho anh hiện tại thì cái giá mặt bằng chung là hai ngàn hai ngàn mỹ kim ok chưa à ông mất à, à. rồi nó mất rồi sao đâu anh chị hỏi được. thấy em à, qua facebook em gặp đi ra đây để hết đấu á Ủa? giờ mới vô thì nó bên đây rồi Ôi nó biết thì tao á Để nó chiến, nó chiến rồi ngon gì? gì? Chắc tôi là thợ ông quả cơ, ông mẹ Như này, như này, đây như này ừ, Mẹ chặt, chặt cái, chặt cái này thôi được Học Thằng điên này, thằng điên này chặt tay đâu nhá ăn đổ mẹ chặt tay à, chặt tay à, chặt tay à. chặt tay lại coi chặt tay chặt tay né liền gì dạ. gọi hội à gọi hội à gọi hỏi lại mình gọi hỏi lại anh ơi nè hội con nhiều vậy đấy gọi hội à gọi hội à gọi hội à gọi hỏi chúng tôi à gọi hội với chúng tôi à <laughs> đây chúng tôi đồng hơn nhá láo và vẩy tay phải chặt cái tay nó liền chặt cái tay nó luôn <laughs> con uh, con kia mạnh quá đây bro mạnh mạnh mạnh có bị gồm làm ra được đấy được đấy nào đâu nha được đấy được đấy chơi chơi chơi chơi đây em hai qua luôn nè gọi hội với chúng tôi à đâu rồi đâu rồi à? đây em đây gọi hội với chúng tôi à đây chúng tôi đông hơn nhá đây chúng tôi lúc nào đông hơn người đâu nè bắt bắt đâu mày giờ có cái gươm mình mới bắn vô máu này quá ơi vô anh, nó vô ăn nó vô ăn nổ mẹ nó một lát nó chút đấy em kìa đó này chơi đâu mày. đó nó này này này nó ra nó ra nó ra nó ra nó ra đấy đó nè em một lát nữa nha nó lát đúng không đó lá anh Tommy họ họ lỗi họ bỏ Ủa gì vậy? Gì vậy? Ủa? Gì vậy? Tự tin à? Ông này tự tin à? Ờ, hôm nay ờ, ông cho chồng mình á anh Ê, well, well, well, well, well, well Nè Đồ đen nhỉ? Đồ đen Đồ à? Có tí nghe rồi tôi tôi không chơi ông được à, đồng yếu thôi tôi mà mạnh thì chơi hết dạ Magic. Okay. Trời không được nước gần tới quá Cần chứ nhờ Hết vỡ hình rồi nha mọi người Được Bét nó biên rồi Ra bạn Ném, uh, ném cái uh, ờ, lách cái đít nè không mang được đâu nè không mang được đấu nè từ từ từ từ thôi bớt ra bớt ra giỡn giỡn giỡn giỡn bớt nè bớt nè bớt nè gì vậy đấy dạ, vui vô gần với tôi tôi dạ đừng đừng có che nào đừng dạ luôn anh hay sao cái game sớm đi mà lên mình kiếm anh mua nữa. đừng cãi đúng không anh mình lại Oh, whoa, whoa, whoa, whoa. Ấy, thì tên nhân hiếu là điện Ok Ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi Anh em nào thấy tình, tình, tình anh em không cả thì cho mình xin like nha Chỉ tình thì thôi nhá kêu fan à kêu fan à ai cô đứng hình mất 5 giây Ôi Nhớ giờ nhận được của Cậu nhìn vào cái má kia Ôi cảm ơn Dũng nha Dũng ơi anh nhận Dũng cảm ơn em Cảm ơn em nha có facebook của linh gì hết tôi có nè Má, nó đấm gãy cái alo của tôi luôn rồi, nó đấm gọi là không chưa cái khác nào luôn rồi. Cứ donate cho tôi nha. Ê, ê, ê, ê, đứng lại. Ê, cô đứng lại cô. Ôi, né liền, né liền, né, né cái đấm nó liền. Em, em, em, em, em em đào xuống bóp với thằng của ta nè để đây em xuống vậy Đào. ôi này nhiều lắm không không không nó xuống dưới rồi thằng vét nó xuống dưới rồi hai hai ồ dạ. đẩy lại nhanh lên nhanh lên cầm nó hai lát nha lùi lùi lùi còn đang không lát đấy nha coi coi thằng này nè bỏ đây bỏ đây đó rồi ba ba dưới à đó rồi không là mét đây vô luôn nè vô luôn nè được chừng nào hay chừng nấy em mày nó về nó về bỏ lên tốt lên lên tốt lên lên tốt lên chém mùa mùa trên ơi anh chát rồi nha Dũng ơi cảm ơn em nha Mấy em phải là phải có cái uh, cách ngôi sao ấy để làm vậy mới uh, ờ, nữa kiểu mình biết nó dưới rồi mình on thôi luôn chứ mình được có ờ, kiểu uh, ờ, tại mình biết mình hơn hai kia làm cái quên luôn thấy không anh em thấy pha rồi rồi rồi chọn tí hả chỉ cần làm cái là quên rồi cái hôm qua tí là oạc tí là oạc luôn